我妈的！要不要这一条？够不够？够不够？不够？不够？够不够？够不够？够不够？够不够？不够？够不够？够不够？够不够？够不够？够不够？够不够？够不够？够不不够？够变 ဟိုလူအရင်ကရပါနောက်ဆုံးမယ်ငါသဘောကကြိုက်ဝါးရတယ်ခဏတည်းဝစ်သွားမှာနော်ဒီဘက်ချမ်းဝစ်သွားမှာရဒီနားဝစ်သွားမှာပဲရမှာလက်မယ်ဟိုသွားဟိုနားနေချင်းသားရရလက်မယ်လက်မယ်အဲတဲပုံကျော်ရလားဟုတ်သုံးချက်ထိတယ်တဲပုံကျော်ဆိုအဲ့ဒီဒီနားလေးကနေပြောတာကွာညနေကြိုက်တော့ဟိုတော့ပြလို့မရဘူးဟိုမှာချင်းတာကခါလေးကောက်လို့ခံရောခံခံဟောမှာညောညောညောမလောက်နဲ့ဟော

捡的人，我到少捡的人。哥。啊？好，你捡吧了。行行行，那你。你一百那边离近了。怎么着？哎，哎，窗外有没？堵那皮匠哎，这怕狗。没有。 上モード上モード上モード然后老板你上モード哟丢这个嘞，底下有人。啊。 တိုင်းပြီးတော့ညောင်းတယ်တိုင်းပြီးတော့ဟောဘယ်နာထိလားကြာဟောရဟောရဟောရဟောရမင်းကဟောရဟောရဟောရဟောရမင်းကဟောရဟောရဟောရတက်လာလားဆွဲပါဆွဲပါဒါစမောမရှိတော့ဘူးစမောခဲတော့စမောခဲမင်းတဲ့ပဲရ thế nào thế nào Đâu đứng ngoài kia rồi Tao giác à Cô cầm mấy ông À đố mà quá Tao xoay rồi xoay ạ Không xoay rồi ạ xoay rồi Nó ạ nào 야, 맨날 싸우게. 야, 패, 패. mình nói là mình nói là anh ấy chả là anh ấy chả là bao thôi là đi bên kia nào đi nào đi đi bên này đi bên này đi bên đi bên đi là là là đi bên đi bên đi bên What the fuck? Đấy, nó nó nó bao chỉ, nó bao chỉ, nó bao chỉ, nó quên đi rồi, không phải không phải, nhá mắc quên lại, nhá vậy. Thằng ấy đây có gì? Ngặt chưa mà, chưa mà. À, đi bắt lại không? Biết rồi. Anh rồi, anh còn cầu được đấy. Anh rồi cầu được, nhá, vào cái còn thì vừa, vừa cố gắng còn.